8 người nổi tiếng và những linh cảm về cái chết đáng kinh ngạc. Ngày 8 tháng 2 2014, diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Mỹ Philip Seymour Hoffman qua đời. Nửa tháng trước đó, ông đã nói với bạn bè của mình rằng nếu ông không thể cai nghiện, ông sẽ khó lòng sống được tới tương lai. Có rất nhiều người nổi tiếng hiện tại và trong lịch sử đã lường trước được cái chết của mình hoặc của người khác một số có thể được cho là do một lối sống không lành mạnh, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp rất khó tin. Ngôi sao chương trình truyền hình thực tế linh cảm về cái chết của bản thân. Hai ngôi sao chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng trên kênh MTV là Jacques Palmagera và Ruandon là bạn thân của nhau. Tháng 6 2011, đành chết vì tai nạn xe hơi do say rượu. Theo Magura, khi Đâm gặp tai nạn đêm đó, anh và Đâm không đi cùng nhau. Nhưng không hiểu sao lúc đó anh lại vô thức, đập vào kính cửa sổ rồi đập vỡ loa xe hơi của mình. Tôi không biết tại sao, không có bất kỳ người nào hay thứ gì khiến tôi phát điên khi đó. Sau này mới biết đó là thời điểm Đâm gặp tai nạn, anh chia sẻ. Bị ngộ sát và linh cảm từ những bức tranh hồi nhỏ – Ngày 14 tháng 2 2013, vận động viên khuyết tật chạy nước rút người Nam Phi, nhà vô địch Paralympic, Thế vận hội dành cho người khuyết tật Oscar Pistorius đã bắn nhầm bạn gái của mình, người mẫu Shiva Stinkham tại nhà, vì nghĩ cô là một kẻ đột nhập. Theo tờ Daily Mail của Anh, từ thời niên thiếu, Shiva đã vẽ một bức tranh trong đó mô tả các xạ thủ, thiên thần và một con đường lên thiên đàng – sau khi cô qua đời, cha mẹ cô mô tả nó như một linh cảm của cô. Điềm báo cái chết của cha đến từ một chú chim bay lạc. Một ngày nọ, Liam Neeson, nam diễn viên người Ireland từng góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như loạt phim Batman, cuộc chiến giữa các vị thần, đã nhìn thấy một con chim màu đỏ bay vào căn hộ của mình – Điều này khiến ông nhớ lại việc cha mình từng nuôi chim khi ông còn bé. Con chim đã bay ra khỏi cửa sổ sau khi nó bay lượn vòng quanh ngôi nhà. Một giờ sau, ông đã nhận được một cuộc gọi thông báo về cái chết của cha mình. Theo trang Content Music, Nissan từng thổ lộ rằng có một câu nói rằng nếu bạn nhìn thấy một con chim bay vào nhà thì đó hoặc là dấu hiệu của cái chết hoặc là dấu hiệu báo trước một sinh linh sắp chào đời. Chị gái tôi, Bernadette, cũng đã trải qua điều đó tương tự vào thời điểm đó. Vào thời điểm cha tôi mất, một chú chim bồ câu gãy cánh đã bay vào nhà chị ấy, cũng khiến nhà chảy liên tưởng đến cha. Trước vụ ám sát Tổng thống Lincoln, tôi đã mơ thấy trước sự việc này. War Hill Lawman là một người bạn thân, đồng thời là vệ sĩ của Tổng thống Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln. Theo hồi ký ông ghi chép lại, Vài ngày trước khi Tổng thống bị ám sát, ông đã mơ thấy Tổng thống đang ở trên một chiếc thuyền lên đên trên sông. Không chỉ vậy, ông còn nhìn thấy rõ xác của ngài Tổng thống trên tàu. Sau đó là một bầu không khí im lặng bao trùm Nhà Trắng. Nhiều người đang than khóc quanh một thi thể. Lúc đó ông đã tiến tới hỏi mọi người rằng ai vừa mới mất thì nghe được một người lính trả lời rằng ngài Tổng thống của chúng ta. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy và suy nghĩ về giấc mơ này, Wall cho rằng nhân vật qua đời trong giấc mơ không phải là mình. Nhà hoạt động nhân đạo chống lại chế độ nô lệ, lường trước được mối nguy hiểm trước mắt. Vào thế kỷ 19, Harriet Tubman, người phụ nữ nổi tiếng ủng hộ chủ nghĩa bãi nô, đã giúp hàng trăm nô lệ lấy lại tự do ở Mỹ. Truyền thuyết kể rằng bà có khả năng nhìn thấy trước được nguy hiểm và khi bà thấy trước được nguy hiểm, bà và mọi người sẽ chọn một con đường vòng để đi. Hoffman dự đoán cái chết của mình nếu không cai nghiện. Theo TMZ, nam diễn viên Philip Seymour Hoffman từng nói với bạn bè một vài tuần trước khi qua đời rằng ông bị nghiện ma túy nặng. Nếu tôi không thể dừng lại, tôi sẽ chết. 23 năm trước, Hoffman bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ để cai nghiện, nhưng không thể cai hoàn toàn. Năm 2014, ông được tìm thấy đã chết trong một căn hộ ở New York. Cái chết của ông được cho là có liên quan đến việc sử dụng ma túy quá liều. Ông được coi là một trong những trường hợp cai nghiện ma túy thành công trước khi tái nghiện sau đó. Whitney Houston bày tỏ niềm tin tâm linh trước khi mất. Theo TMZ, sau các thế hệ bài hát bất hủ, Whitney Houston thường nói về niềm tin tâm linh trong những năm cuối đời. Vào tháng 2 2012, ngôi sao 48 tuổi đã qua đời vì dùng thuốc quá liều. Trước đó, cô đã nói với một người bạn thân rằng cô sẽ đi gặp Chúa Giêsu và thật sự rất muốn gặp Ngài. Michael Jackson tiên đoán trước cái chết của mình giống bố vợ. Lisa Marie Presley là con gái của ông hoàng nhạc rock and roll Elvis Presley. Năm 1994, Lisa kết hôn với Michael Jackson, ông hoàng nhạc pop. Sau cái chết của Michael Jackson vào năm 2009, cô đã viết trên blog của mình rằng nhiều năm về trước, Michael và tôi đã có lần trò chuyện sâu sắc về cuộc sống. Tôi không nhớ chủ đề nói chuyện khi đó. Hình như anh ấy đã hỏi về cái chết của cha tôi. Thỉnh thoảng anh ấy dừng lại, đôi mắt nhìn tôi rất lo lắng. Sau đó anh trở nên cực kỳ bình tĩnh rồi nói với tôi rằng anh sợ anh sẽ có số phận giống bố em. Elvis Presley chết do trụy tim ở tuổi 42, nghi ngờ có liên quan đến nghiện ma túy và lạm dụng rượu. Lisa viết tiếp, Tôi đã cố gắng thay đổi suy nghĩ của anh, nhưng anh ấy chỉ nhún vai và gật đầu, như muốn nói rằng anh có suy nghĩ của riêng mình. Sau này khi Jackson chết vì dùng ma túy quá liều, cô đã bị sốc khi nhớ lại cuộc trò chuyện cách đó 14 năm.